bên trong của tầng 1 ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì được chia là một phòng bếp ở phía bên trong đây như chúng ta có thể nhìn thấy và phía bên ngoài đây chính là không gian à, để xe rộng của tầng 1 đầu bên trên có hệ thống à, trần thạch cao hệ thống đèn nếp chiếu sáng và bên ngoài có lớp cửa à, hai lớp bên ngoài là cửa cung kéo chất lượng inox và bên trong là cửa gỗ các bạn nhé đây chúng ta có thể nhìn thấy tường được sơn màu trắng hết rồi rất là đẹp và sáng thế bên dưới này là hệ thống gạch đắt đèn à, được làm từ gạch 60 x 60 hàng loại một và phía bên này đây chính là phần à, không gian bếp của chúng ta đây chúng ta có thể quan sát không gian bếp rất là rộng và thoáng về không gian à, phần bếp thì à, phần tủ bếp sẽ được làm từ gỗ xuôi ngang đây, chúng ta quan sát làm từ gỗ thịt và bên uh, dưới này có mặt uh, đá ốp bếp được làm từ đá tự nhiên rồi phía bên này chính là phần chậu rửa inox 304 hàng nhập khẩu đây chúng ta quan sát và phía đây chính là phần uh, kính trang trí bếp rất là đẹp và sang trọng đây chúng ta phải quan sát lại phần lớn về phần ờ, tủ bếp của chúng ta và phía bên đằng sau này chúng ta còn có một cửa sổ thông ra ngõ của cái ờ, dãy nhà khác nữa nên là rất là thoáng chúng ta phải để quan sát từ phía bên trong phòng bếp ra đây là ở bên trên này có một cái ờ, ống để lắp ờ, ờ, máy hút mùi các bạn nhé tiếp theo đây là phần tầng 1 có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa ở dưới gầm cầu thang về phần vệ sinh phụ thì hiện tại được bên trong có một cái bồn cầu và hệ thống máy bơm thôi và tiếp theo đây là chính là phần cầu thang về phần cầu thang thì mặt bậc của bậc đều được làm từ đá đen và cổ trắng đây chúng ta phải quan sát kỹ hơn Về phần tay vị thì sẽ làm từ gỗ trò Gỗ tự nhiên Và bên này có Một à, Hàng cột thanh trang trí Của một hàng nữa Và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên lên uh, tầng 2 của ngôi nhà Trên tầng 2 của ngôi ở đây chính là không gian của tầng 2 ngôi nhà các bạn có quan sát không gian là tôi đang quay đây chính là phần à, phòng khách đây bên này có tấm à, vách CNC và hộp à, kệ trang trí để đồ chúng ta có thể đi vào bên trong để quan sát được kỹ hơn về phần phòng khách này à, hệ thống hai bên tường thì chúng tôi có à, nắp phào chỉ và sau sẽ có hệ thống giấy dẫn tường nữa bên đằng sau là có một cái cửa sổ Ờ, để lấy sáng cho cái phòng khách này là bởi đằng sau có một cái phòng ờ, một cái ờ, ngõ nữa các bạn nhé đây là ô trời điều hòa này bên trên có hệ thống trần thạch cao vậy là hệ thống chiếu sáng đây chúng ta phải quan sát là cái phần phòng khách răng toàn bộ của không gian ngôi nhà và tiếp theo là phần phòng ngủ của tầng 2 này thì về phần phòng ngủ của tầng 2 thì hiện tại đang được chúng tôi thiết kế cao hơn so với phòng khách là ba bậc và cũng được ốp ờ, sàn gỗ như ờ, bên phòng khách đây là hệ thống ờ, cửa thông phòng được làm từ khuôn trò cánh dâu và bên trong là có hệ thống trần thạch cao này hệ thống đèn led chiếu sáng và các ổ điện cắm về phần à, cửa sổ thì được làm à, cửa sổ hai lớp bên trong là cửa sắt an toàn và bên ngoài là cửa à, nhựa tái thép cách âm cách nhiệt đây chúng ta phải quan sát cái phần bên trong ra tiếp theo là về phần nhà vệ sinh của tầng 2 về nhà vệ sinh của tầng 2 thì như chúng ta thể quan sát đây hiện tại là có hệ thống bồn cầu Ờ, liền khối và hệ thống lavabo hệ thống sen cây đầu chờ của bình nóng lạnh và quạt thông gió đây tất cả thì là được chúng tôi ốp lát bảo trì trang trí rất là tỉ mỉ rồi và tiếp theo à, tôi sẽ đưa các bạn đi lên à, trên tầng 3 để tham quan tầng 3 của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi thiết kế là một phòng vệ sinh ở giữa và hai phòng ngủ trước sau Đây, trước tiên chúng ta sẽ đi tham quan cái phòng ngủ phía đằng sau trước đây là phòng ngủ phía đằng sau cũng bao gồm hệ thống ờ, cửa thông phòng đầu chờ mạng này ổ cắm cửa và hệ thống trần thạch cao ở phía bên trên bên dưới này chúng tôi lát à, à, gạch giả vân gỗ các bạn nhé hàng à, chuẩn hàng loại một luôn nhìn rất là đẹp và sang trọng và phía bên này chính là phần phòng ngủ phía trước của ngôi nhà đây và còn khác cũng bao gồm các thiết bị như vậy đây chúng ta còn quan sát nhà do chính ờ, công ty ờ, bất động sản Việt Long xây dựng à, nên chúng tôi có chế độ bảo hành cho khách hàng sau khi về ở từ một năm rưỡi đến 2 năm nên chất lượng thì mọi người rất là à, yên tâm đây là phần nhà vệ sinh của tầng 3 đây cũng bao gồm bồn cầu hệ thống lavabo và đầu chờ của đường, đường ờ, bình nóng lạnh quạt thông gió và hệ thống mát này như thế thôi đây là phần cầu ờ, thang lên này tiếp theo chúng ta sẽ lên tham quan ờ, trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì hiện tại được chúng tôi chia là một phòng ngủ rộng hoặc là phòng thờ và một phòng uh, sân phơi ở phía bên ngoài đây đây là một cái phòng rộng này chúng ta có thể làm phòng ngủ hoặc là chúng ta làm phòng thờ ở đây được phòng rất là rộng chúng ta có thể thấy ngôi, ngôi nhà này rất là sáng ánh sáng tự nhiên bởi vì là tôi không bật bất kỳ một cái bóng điện nào ở trên tầng 4 này chúng ta đang nhìn thấy rất là sáng và tiếp theo là phần à, sân phơi của ngôi nhà chúng ta nhìn thấy đây là phần hành lang nhé các bạn nhé chúng ta tham quan cái phần hành lang trước bên trên này có đứng trời ở bên ngoài đây chính là phần à, sân phơi của ngôi nhà rất là rộng và sáng về thông tin của ngôi nhà này thì tôi xin nhắc lại một lần nữa về Ờ, thông tin cơ bản ngôi nhà này có diện tích là 34 mét vuông xây uh, ờ, 4 tầng nằm ở ngay vị trí Hà Trì phường Hà Cầu quận Hà Đông thôi ngôi nhà có hai mặt thoáng trước sau ờ, và thiết kế tầng 2 phòng có 4 phòng ngủ đang được chúng tôi chào bán với giá là 2 tỷ 740 triệu đồng ngoài ra thì ở ngay khu vực này chúng tôi còn một vài căn nữa nếu mà chúng à, các bạn có nhu cầu mua nhà hoặc là quan tâm để tìm hiểu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận à, các thông báo khác thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại